làm sao đẹp lòng anh mình không thấy nhau lòng như héo người nếu mà dẫu này không lấy được anh thì xin em hứa câu này dù rằng mình cách xa nhau đẹp lòng xa nhau mà lòng còn ai còn ai nữa đã yêu nhau trong cuộc đời chuyện mình từ buồn chiều dừng chân trú mưa ta bên nhau nhìn công viên lá đổ từ khi chưa quên mà sao tình như đã giấu ngoài cột em trời làm mưa tuôn nên khiến suy anh gặp em cho mình kết lời hẹn cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách mấy ai không rơi lệ sầu này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen Đây công viên chiều xưa theo mối tình Nay không em, vườn hoang buồn sơ xác Nghĩa trang lạnh lùng giờ vơi như dòng suối tình êm ai có anh và em còn ai còn ai nữa đã yêu nhau trong cuộc đời biết lời hẹn ước cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách mấy ai không rơi lệ sầu tình vừa nồng thì vừa được tin sống trang lạnh lùng Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen Đây công viên chiều xưa theo mối tình Này không em, vườn hoang buồn sơ xác Nghĩa trang lạnh lùng đổ cơn lần đầu anh đã yêu lần sau chắc tại chiều hôm nay không có nắng để thêm hồng đuổi mã thắm giai nhân chắc tại mưa nơi vùng xã tít đó sơ mưa lạc đường làm ướt áo em anh hay tại ngày hôm kia em gần khóc anh vụng về quyện lẫu mắt thu mưa thôi em cứ hẹn nhưng em đừng để anh buồn như anh chàng làm thơ em có hay trời buồn trời chuyên mưa đó không biết yêu em là biết nghe chờ mong chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay nàng cứ quen hẹn hoài chàng cứ mong chờ ai nhiều nay mà sao không thấy em gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm chiều mù sương hay mù khói thuốc anh em không lại anh ngủ lòng sao đây em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em áo ai xanh hờ hững đi vào đêm đợi một giây nghe bằng thế kỹ sâu em mới yêu lần đầu anh đã yêu lần sau tài chiều hôm nay không có nắng để thêm hồng đuổi mã thắm giai nhân chắc tại mưa nơi vùng xã tít đó sơ mưa lạc đường làm ướt áo em anh hay tại ngày hôm kia em gần khóc anh vùng về quyện lẫu mất thu mưa thôi em cứ hẹn những em anh buồn như anh chàng làm thơ em có hay trời buồn trời chuyên mưa đó không biết yêu em là biết nghe chờ mong chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay, nàng cứ quen hẹn hoài chàng cứ mong chờ ai chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay, nàng cứ quen hẹn hoài chàng cứ mong chờ ai chuyện của đôi mình anh nói dối thưa đây cô bạn học đã lâu rồi con mới được gặp nhau cứ mỗi tháng em lại đến thăm anh sau mỗi tuần em đến thăm anh một lần rồi quên dần hàng đêm em anh đến nên láng giềng thấy thế bao nàng dâu còn bao nhiêu nữa Em của anh giờ là vợ người ta Để anh mãi đau thương vì ước nguyện Tháng năm dài chưa xóa được tình em nhường ngôi đâu nhé vì vua thương hay tròn lãng cung phi và một hôm em ghé đến thăm anh sợ mẹ cha hay chuyện của đôi mình anh nói rồi thưa đây cô bạn học đã lâu rồi con mới được gặp nhau lần rồi quen dần hàng đêm em anh đến nên láng giềng thấy thế bao nàng dâu kỷ niệm đó và còn bao nhiêu nữa em của anh giờ là vợ người ta để anh mãi đau thương vì ước nguyện tháng năm dài chưa xóa được tình em để anh ước nguyện tháng năm dài chưa xóa được tình em tháng ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau lá thu bay rồi đến đông gần tan giấc mộng sắp thành thì bóng ai đuổi thầy tình ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang cho đời làm ê trì tình ơi cuộc đời có bao lâu vài lần đắng cay thôi coi như mình đã xa lạ rồi ta chẳng còn gì để mà lưu luyến nhau bước chân đi là rất duyên nợ rồi nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quên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 chẳng còn chỉ để mà lưu luyến nhau bước chân đi là dứt duyên nợ rồi nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quên bước chân đi là dứt duyên nợ rồi nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quên thế nào người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi đâu còn chỉ nữa mà mong mà chưa cũng đàn lối nhịp đường tơ cũng sầu chết cả hồn thơ để lòng tôi ra lạnh chẳng gì xuôi gót tôi vào tình yêu bây giờ che chắn nên lòng tôi giá lạnh như nhận mà thôi để mặc cho con tạo xoay vòng ôi nhìn thế sự nổi trôi cũng đành chấp nhận mà thôi để mặc cho con tạo xoay vòng hết công nung niu vòi quà như trước nữa má ưng hồng nghe nhắc chuyện ngày xưa chiều lồng lộng